Xin chào tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi xin à, giới thiệu với anh em một cái cách chơi tài xỉu mẹo đánh tài xỉu bịp à, áp dụng cho anh em nào hay đi à, lắc cái chúng ta sử dụng một cái à, dĩa gọi là dĩa hai chiều đây nó chính là cái bộ sản phẩm dĩa hai chiều khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được cái dĩa này vào dĩa thì rất là đẹp rất là mỏng như dĩa chợ như dĩa thường chỉ cần anh em đưa được một cái dĩa vào và kết hợp với lại một cái bộ hột nữa thì khi chúng ta đi chơi tài xỉu bịp đánh tài xỉu bịp chỉ cần đưa được cái bộ sản phẩm này vào là muốn lắc cho nó về tài hay về xỉu rất là đơn giản tại sao gọi là dĩa hai chiều bởi vì nó có một phần đây nó là phần tài khi chúng ta lắc muốn cho về tài thì chúng ta lắc đẩy về phía uh, bên này có là một nửa của dĩa nó sẽ về tài còn nếu như mà muốn cho về xỉu thì chúng ta sẽ đưa xoay ngược cái dĩa lại phần này nó sẽ là phần xỉu còn nếu như mà muốn lắc cho hột đi bình thường coi là đi 5 năm thì chúng ta cứ lắc vuông tay lắc bình thường thôi thì hột sẽ đi rất là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 nó ờ, như thế nào nó khác với lại những cái nắp âm dương như nào khi vào chơi chỉ cần anh em đưa được cái dĩa và bộ hột này vào rồi hột thì rất là đẹp đó, anh em nhìn rất là đẹp rất là bóng đó. hột này đã được chúng tôi bo hết cạnh góc rồi rất là đẹp và nắp thì nắp nào được đây chỉ là cái nắp sơn chai sơn xịt hoàn toàn bình thường anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái à, bộ dĩa hai chiều này có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại đây nhé 0902 42 0042 số cũng à, khá là dễ nhớ bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén bây giờ tôi sẽ lắc à, về phần tài có nghĩa là lắc cho, cho tỷ lệ về tài nhiều hơn một chén này hai chén này ba chén tài bốn chén tài năm chén bây giờ nó qua một chén xỉu Đấy, tiếp tục lại quay về tài luôn này vẫn là tài nữa Đó, tiếp tục vẫn là tài đó, anh em thấy nào tỷ lệ đi rất là chuẩn nhé bây giờ qua một chén xỉu nữa là hai giờ lại qua tài luôn này vẫn là tài tiếp tục vẫn là tài Đó. chỉ cần anh em đưa được cái dĩa vào và chúng ta lắc thì tỷ lệ lên tài nó sẽ chiếm từ 7 cho đến 8 chén bây giờ tôi sẽ chuyển qua phần này của dĩa và tôi sẽ lắc Ờ, cho về xỉu nhiều hơn Đó, đang là tài số 12 tôi sẽ lắc về xỉu Đó, một chén xỉu hai chén xỉu ba chén xỉu bốn chén này năm chén xỉu sáu chén bảy chén này Đó, bây giờ qua một chén tài giờ lại xuống xỉu luôn vẫn là xỉu xỉu số 4 tiếp tục vẫn là xỉu xỉu nữa bây giờ nó qua một chân tài giờ lại xuống xỉu số 8 luôn giờ xỉu số 10 đó là khi chúng ta lắc muốn à, cho nó về tài hay về xỉu nhiều chỉ cần chúng ta xoay cái dĩa lại còn nếu như chúng ta muốn lắc bình thường thì chúng ta cứ lắc như này thôi đây gọi là lắc đua 5 năm hên xui đó chén tài chén xỉu nhé một đi rất là đều nghiêng về bên nào cả